động cơ 850W có số nhanh số chậm à, chiều dài cầu thì thường thường dao động từ 90 cho đến 1m2 thì các bạn tùy tùy à, khách hàng thì à, lấy 90 thì nắp bánh nó sẽ ra 1m thì à, giá thành là như nhau cho nên là các bạn mua dài bao nhiêu thì mình sẽ bán dài bấy nhiêu đấy đối với cái bộ cầu trước là bộ cầu chữ A không phanh ấy tim ốc của nó là chéo 710 thì các bạn à, mua càng chữ A này thì các bạn lưu ý nhé thì nó chỉ sử dụng được đối với cái cầu sau có chiều rộng từ 90 trở lên nhé mình xin à, nhấn mạnh là từ 90 trở lên thì các bạn mới dùng được cầu chữ A đấy càng trước chữ A đấy mà đẹp nhất ấy thì là một mét trở lên 90 <coughs> là giới hạn nhỏ nhất nếu như các bạn gò còn đẹp nhất là một mét mét mốt thì các bạn làm cành dưới A thì à, căn chỉnh à, đánh lái nó chuẩn hơn đấy thì mình lưu ý cho các bạn là cái vấn đề đó à, động cơ ấy, thì à, đối với những cái dòng xe nhỏ ấy thì tầm 800W là cũng tương đối ngon rồi có số mạnh nữa thì đổ mọi loại dốc đều chơi được hết tất cả các loại dốc đều có thể leo được hết ở đây thì có sạc có đồng hồ báo điện chân ga tay đảo chiều nhíp sau Đấy. phụ kiện thì tất cả đều có phanh chân phanh tay đầy đủ động cơ thì à, bên mình sẽ đấu cái phần à, để chạy được ấy là bên mình sẽ đấu sẵn cho khách hàng đấy động cơ ổ khóa đảo chiều chân ga là mình sẽ đấu sẵn cho khách hàng thế còn à, những cái phần đèn đóm ấy thì nó sẽ liên quan đến một cái hệ thống khác nữa thì à, lúc đó nếu như các bạn phải mua toàn bộ hệ thống ấy, thì à, nó sẽ mắc hơn một chút rất là nhà khoảng tầm đấy thì thì cái đấy thì khách hàng à, sẽ nâng cấp dần còn trong bộ này là bộ cấu hình cơ bản không đèn đóm thì cái này về mình sẽ nâng cấp thêm này à, cứ làm xe xong ấy sau đó các bạn mới à, tính đến những cái vấn đề đó thì nó sẽ hay hơn chứ các bạn mua cùng một lúc về làm có khả năng nó sẽ rất là khó Đấy, thì đây là đầy đủ cấu hình như vậy vô lăng có đường kính là 35 thì các bạn có thể à, lựa chọn vô lăng đường kính lớn hơn là 37 giá thành như nhau Đấy. các bạn lưu ý nhé nhíp 5 ná này à, bánh thì là 400 trừ 8 có đường kính là 40 Đấy cái dòng này cũng có thể gọi là một cái xe bốn bánh cỡ nhỏ gọi là một người lớn với lại trẻ con hoặc là gia đình hai bố mẹ hai à, em bé hoặc là một người lớn 4 năm trẻ con thì đấy hoặc là chục trẻ con thì cũng có thể là dùng được bộ này chứ còn nếu bốn người lớn vào cái xe này thì là hơi chật tất nhiên là các bạn có thể nâng cấp à, mua cái cầu lên khoảng à, 1 mét 1 mét 2 là cũng có thể ngồi được bốn người lớn thế tuy nhiên thì à, cấu hình này là cấu hình do khách lựa chọn theo mục đích của khách hàng Đấy, bộ này cũng ờ, có thể gọi là hai chỗ của người lớn hoặc là bốn chỗ ờ, cả người lớn lẫn trẻ em thì à, những cái à, phụ tùng nó là như vậy đây là những cái à, u u để bắt à, cái càng chữ A đây cái càng chữ A này thì nó sử dụng là du tin à, à, sừng trâu cho nên nó rất là khỏe Mayer của nó là tim ốc chéo 710 cái máy ơ này thì à, nó cũng à, sử dụng bi côn mặc dù nó là bộ bé đấy nhưng mà đồ của nó thì không hề nhỏ nó không hàng mã như kiểu dòng ATV những cái máy ơ của ATV nó rất là kém bi bé nhưng cái dòng này nó là bi côn các bạn chạy thì không bao giờ lo bị hỏng bi hệ thống lái đây cột lái này. cột lái trên này cột lái dưới này thước lái này đấy là du pin ống nối vô lăng à, giảm sóc này có cả u giảm sóc nữa phụ kiện là nhíp rất là đầy đủ phụ kiện nhíp thì mình à, riêng bên mình bán phụ kiện thì các bạn cứ yên tâm là là đồ toàn đồ chuẩn thôi cho thêm mấy cái u cho khách hàng về phanh tay và sạc này đây là con sạc cho bình 20A đây là bộ à, tay số để sang số dây số đấy bánh xe đây bánh xe này à, bản lốc vuông có đường kính là 40 lốp cao su Mila vành à, 400 8 đây là cầu điện này cầu hai số này cái phần này là phần khóa kéo số này động cơ đây 48V 850W điều khiển này điều khiển này là hàng đặc chủng dành cho xe ba bánh nó không phải là dòng à, dành cho xe đạp điện nó to hơn rất là nhiều đấy ổ khóa đây tay đảo chiều này sang số này cái dòng này nó rất là bền nó có vị trí mo cái này thì mình đấu sẵn cho khách hàng rồi khách hàng về nhà chỉ mắc điện mà thôi thì phần đèn đóm thì sẽ mắc sau chân ga thì đây là tổng thể một cái bộ nó như vậy thì à, các bạn à, có nhu cầu à, về cấu hình như thế nào thì các bạn có thể liên hệ Ờ, bên em ờ, vẫn ờ, cung cấp phụ tùng đầy đủ và thường xuyên và các bạn ngày càng nhiều hơn chứ không có ít đi vì vậy các bạn có thể yên tâm lựa chọn đây trục cầu rất là nhiều đây Đấy. thì các bạn có thể mua bao nhiêu cũng có nhé nhà em có rất là nhiều mấy kho cơ Đấy bánh biết các thứ rất là nhiều à, video thì à, đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video giá thành sản phẩm của bộ này em sẽ để ở dưới phần mô tả kỹ thuật thông số khách hàng à, có thắc mắc gì có thể liên hệ trực tiếp hoặc comment phía bên dưới hoặc à, chat với Zalo 0983 818 955 à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video